Dạ, à, Phước Cần Thơ xin uh, kính chào cô chú, anh chị và các bạn nha Hôm nay thì uh, vào ngày 26 tây tháng 8 thì uh, Phước có làm một cái uh, chương trình uh, trao quà cho các em uh, thiếu nhi ở uh, vùng uh, núi An Giang, Hội Sơn Thì hôm nay thì uh, các bé đang đến rất là đông luôn và chuẩn bị uh, chương trình mình uh, chuẩn bị phát nha Thì kèm theo đó là sẽ là có thêm uh, 5 sức uh, uh, học bổng uh, như là tặng uh, xe đạp cho mấy bé nữa do là rồi. tình hình là đông quá bây giờ mình sẽ tranh thủ phát trước cho một số cho mấy em đi về rồi để mình phát tiếp nữa đây bé nào bên đây trước phải không dài quá phải không đây của con rồi rồi xong đi đi hướng nào ra hướng này hướng này ra nè con dạ đúng rồi đi hướng đây nè con đó rồi à đứng đây chụp hình cái để chú phát cái lượt xong rồi về luôn nha rồi ok nè cái này của con tay cầm chúc mấy con ăn trung thu vui vẻ nha đây của con bắt trước về nhà ăn trung thu sau à hai hai chị em không về trúng nè nặng không nặng thì để xuống nè nặng để xuống đi chút nữa sách lên từ từ sách lên cầm lồng đèn trước thì mỗi phần quà ở đây nó sẽ bao gồm là một cái à, bánh à, trung thu một cái à, một hộp bánh in với một hộp bánh bánh bía kèm theo một cái lồng đèn lồng đèn có nhẹ lồng đèn về cho nó đỡ nó tiện xài bằng đèn cày lỡ mất công về có chuyện gì nữa xài pin cho nó chắc đây cái này của con nè cầm nha mà con cầm ờ nè trong đây con cầm luôn nha chút nữa con lấy ra nha cái này hai hai bé này là chung luôn hay rồi ok hai chị em họ khác khác khác nhà phải không rồi ok có rồi có rồi hai phiếu rồi cái này của, của con riêng hả chúng à con rồi con phiếu lấy đi đi đi với em đó phải không hai chị em đó phải không nè rồi gọn con thêm cái đồng đèn nè này của con đèn la lên nha rồi đây rồi rồi rồi xong đợt xong đợt này có rồi hả rồi cái này của con luôn mấy bé này là có phiếu chơi phải không có, có phiếu em mới cơm nè ừ, với đẻ cũng không có kịp đâu khỏi lo <laughs> rồi hết rồi giờ mấy Chứ à, sao vậy hồi cẩm này về luôn hả vậy ờ, cũng mình cũng có quà nữa nè rồi đứng ở Nè ba vô, nè thôi, hãy giờ chị Ý. Mình cũng có lòng đèn. dạ đừng con cười lên nghe cười lên nghe Sợ chưa? Mấy con nhìn lên họ cười nha Cười mỗi miệng chết luôn rồi đó Giả quà con, giả quà cái coi ờ. Dở lên, giả quà lên mấy con ơi Dở lên, ừ, đưa cao lên che <laughs> mặt rồi giờ mấy con đi hướng này ra nè rồi né né cho mấy bạn ra rồi <laughs> Yeah. dạ à, thưa cô chú à, anh chị à, và tiếp theo là mình à, sẽ bắt đầu à, phát à, ờ, 5 chiếc xe đạp dành cho năm bé năm bé à, học sinh đây cũng là thuộc hộ nghèo rồi à, như là cũng là ham học hiếu học đó hoàn cảnh khó khăn luôn khó khăn hơi khó khăn thôi nha nhưng cô bé này nó cũng tròn tại vì cái do cái phọt nó như vậy thôi chứ thật sự là nhà nghèo thiệt tại hương cũng đã xác minh qua địa phương rồi rồi mở ra con đó à. <laughs> rồi đây à, là năm bé nha rồi để chụp cho anh tấm hình luôn đây rồi. Rồi. Được chưa? rồi ai đứng chỗ nào là chọn màu đó luôn hay là hồi nữa đổi lại sao thì đổi nha xe rất là đẹp luôn nha quay sát đây là đây màu rất là đẹp luôn màu rất là xe này chạy tới lớn luôn á cô chú anh chị rồi ok thôi vậy à, phước à, cũng à, xin cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi video nha và hẹn gặp lại vào mùa trung thu năm sau hay là tết tới nữa bye bye và hẹn gặp lại thì em thì hiệp chủ tịch mặt xã bình thành dạ thì thay mặt cho chính quyền địa phương chân thành cảm ơn đoàn Anh Phước ở Cần Thơ đã cùng chung tay với địa phương chăm lo cho công tác an sinh xã hội mà đặc biệt thì ờ, trong cái dịp trung thu này yeah. Dạ. chăm lo cho các em có những cái phần quà rất là ý nghĩa và trong đó thì cũng có năm cái ờ, chiếc xe đạp ờ, chương trình trao học bổng cho các em yeah. Dạ. để tiếp bước đến trường sau này để tạo cái mầm móng tương lai thì thật là cảm động thay mặt cho những người nhận quà cảm ơn anh và thay mặt chính quyền địa phương thì cảm ơn à, đoàn à, anh Phước từ thiện ở Cần Thơ đã giúp đỡ địa phương và chúc đoàn à, trong thời gian tới thì luôn luôn được sự ủng hộ của nhiều thành viên khác để giúp cho chăm lo cho công tác xã hội nhiều địa phương trong đó thì đặc biệt là có ở Bình Thành, Thọ Sơn, An Giang yeah. Dạ. thì không biết nói gì hơn thật sự thì cũng để tặng cái thơ này để thay cái lời cảm ơn chính quyền địa phương mong rằng thì trong thời gian tới thì không phải là ngoài cái chương trình mùa trung thu thì ờ, sắp tới thì có những cái dịp ví dụ như tết hoặc là những cái ngày lễ gì đó mà bên về phía ờ, đoàn của anh mà có cái điều kiện thì đến địa phương em để cùng chung tay chăm lo cho xã hội và đặc biệt là những cái ờ, đối tượng mà gọi là không được như bao gia đình khác dạ. thì cái điều kiện này thì uh, xã hội cùng chung tay để chăm lo trong đó thì có đoàn của anh rất là chân thành cảm ơn dạ. Phước uh, cũng uh, cảm ơn uh, uh, bốn chị uh, đã chung tay cùng với Phước uh, làm nên chương trình này và cũng đặc biệt là cảm ơn uh, huyện uh, Thọ Sơn đã tạo điều kiện uh, cho đoàn xuống để uh, chung vui mùa trung thu với các bé rồi không vậy được dạ. rồi rồi cảm ơn rồi Dạ, ok chưa rồi